Xin chào 500 anh em Hôm nay à, trên kênh youtube của T Casino Tôi sẽ xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm cao cấp nhất Để chơi các bộ môn bài lá bịp Như là liêng, ba cây, bài cào, sâm, lốc, vỏ Đấy tất cả các bộ môn đó đều có thể chơi bịp được trong một cái ờ, con máy đánh bài Đấy, mẫu mã điện thoại đánh bài đây này anh em Đấy. tất cả các trò chơi đó anh em có thể chơi được hoàn toàn ở trong con điện thoại đánh bài này nhé anh em Đấy. đây là một con máy đánh bài CVK 500 của năm 2020 thì uh, CVK 500 của 2020 uh, ờ, nó đã được nâng cấp rất nhiều Đấy. anh em nào mà từng chơi đánh bài ấy, thì đã biết cái dòng CVK 500 đời cũ thì à, nó chỉ đánh được một số trò chơi cơ bản thôi nhưng cái dòng này nó đánh được rất là nhiều trò liêng này ba cây này bài cào này sâm lốc rồi phỏm rất là nhiều trò chơi thì à, những cái trò đấy đánh rất là nhanh và hiệu quả à, máy thì có thể đánh được như trước này chẳng hạn ví dụ cho anh em một trò này như chẳng hạn sâm trước ấy mình chỉ có thể đánh được bốn người thôi nhưng mà với con máy này sâm thì anh em có thể đánh được 5 người tốc độ báo thì tuyệt vời luôn đấy mẫu mã thì à, không khác gì một con điện thoại bình thường nhé anh em lắp sim vào nghe gọi bình thường ok còn nguyên tem mát ở đây mình sẽ khởi động lên và test thử cho anh em xem con máy này để cho anh em cảm nhận cái sự hiệu quả của nó khi đi chơi các bộ môn bài bịp thì à, anh em chú ý cho mình là để chơi được con máy này thì anh em cần phải đưa được bài vào nhé bộ bài là những cái bài mã vạch đấy. trên à, những cái bộ bài đấy chúng tôi đã làm sẵn một cái chất mã vạch lên đấy, chỉ con máy này mới đọc được thôi còn mắt thường thì không thể nhìn thấy được Bài mã vạch thì không khác gì bài chợ cả. Mẫu mã bài chợ có những loại bài nào thì bài mã vạch đều có cả. Đấy, đây ví dụ cho anh em một loại bài đó là bài ca nhé. Bài ca này thì quá thông dụng và phổ biến rồi đúng không ạ? Thầu như tất cả các anh em đều chơi. Đấy. Còn đặc biệt hơn thì cho anh em chơi bài ca nào, à, bài như thế nào thì uh, chúng tôi đều có. Chẳng hạn như bài rồng đỏ này, đấy, kim cương, rồi bài tẩu thuốc, quả táo, rồi rồng vàng, rồng đỏ, rất là nhiều. Kim cương xanh, kim cương đỏ, đấy. À, bài kể cả là bài nhựa, đấy nơi chỗ anh em chơi mẫu bài như thế nào chúng tôi đều có chỉ cần anh em mua hàng à, báo mẫu bài thì chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn và à, gửi cho anh em tặng kèm anh em một cái cây bài à, thì thưa anh em mình sẽ bở máy lên test thử cho anh em xem nhé à, đăng nhập vào con máy này rất đơn giản giao diện bên ngoài này anh em chú ý cho mình là không khác gì những uh, con điện thoại bình thường cả lắp sim và nghe gọi bình thường kết nối 3G 4G Đấy, kết nối wifi mã vào của trò chơi thì anh em nhớ là vào phần gọi và anh em sẽ nhập cái mã vào mã này chỉ khi nào anh em mua máy sẽ được cung cấp Đấy. một mình anh em biết thôi ấn đăng nhập này Đấy. người ta có mượn máy của anh em nghe gọi bình thường không sao cả vào chơi này ba cây này ok anh em mình sẽ test thử cho anh em trò liêng nhé liêng thì rất là nhiều anh em chơi à, liêng thì à, đây anh em chú ý cho mình nhé à, các chế độ này chế độ 68 là báo lá bỏ bài này nó ngoài ra nó còn chế độ báo một nhà lớn nhất hai nhà lớn nhất thì các chế độ chi tiết cụ thể anh em cứ ấn đăng ký kênh và vào kênh của mình để xem mình cũng có các video hướng dẫn anh em chơi trước rồi thì à, đây mình sẽ chơi cho anh em chế độ báo lá bỏ bài anh em chỉ chú ý cho mình là số người chơi này anh em có thể cài đặt số người chơi bao nhiêu người cũng được Đấy, rất là nhiều từ hai người chơi cho đến 4 à, năm người chơi 6 người chơi 7 người chơi báo rất là ok Đấy, mình sẽ trừ chọn 5 người chơi này máy ảnh có sẵn ok máy ảnh có sẵn cái máy ảnh này chính là cái máy mà à, chính là kia à, phần à, camera hồng ngoại quét cho anh em tí mình sẽ cho anh em xem chế độ loa này anh em chú ý nhé khi mình chơi bịp mình sẽ sử dụng con tai nghe siêu nhỏ đây đây chính là một cái con tai nghe siêu nhỏ này Đấy, nó chỉ nhỏ bằng hạt đỗ thôi được đựng trong cái hộp này thì à, anh em đeo vào tai máy báo như thế nào anh em làm y như vậy là được Đấy. ok các chế độ còn làm review thì mình sẽ để chế độ loa ngoài cho tất cả các anh em đều nghe để cảm nhận được nhé đấy rồi ok không uh, mất thời gian của anh em nữa mình sẽ ấn bắt đầu chơi anh em nhìn này có thấy cái camera hồng ngoại của nó đây không cái mắt hồng ngoại này thì chỉ có qua video này thì anh em nhìn được thôi chứ còn bằng mắt thường thì không nhìn được tia hồng ngoại mà mắt thường không nhìn được ok Đấy, máy báo rất nhanh và chuẩn luôn khoảng cách thì à, tầm từ à, đấy đặt phát là báo luôn anh em nhìn này cái này khoảng hai gang tay của mình thì nó khoảng uh, ờ, 50 phân nhá đấy khoảng cách báo tuyệt vời nhất là 50 phân đến 60 ờ, phân đều báo được một này hai ba máy báo ba đúng không ạ nghĩa là anh em này chú ý cho mình nhé bỏ đi ba lá chia từ uh, chia từ chỗ anh em đấy nhìn xem 10 này bài lúc nào cũng là nhà to nhất luôn đấy tám chín mười chuẩn không anh em liêng bài nhà mình to nhất đây là năm nhà chơi tám chín mười đấy rất là đơn giản thế thôi cái đùng mà đây ok và lại màn hình cho anh, anh em xem này đấy đây là đang ở chế độ thử nên nó chỉ cho anh em đánh thử một lần thôi còn khi anh em mà cài trò chơi rồi thì nó sẽ cho anh em chơi thoải mái còn đây là một con máy mới nguyên nên mình chỉ có thể để chế độ chơi thử thôi đây này ấn bắt đầu chơi này Đấy, tắt màn hình đi anh em nhớ tắt màn hình đi tăng giảm số người chơi thì ở à, nút âm thanh nhá anh em vẫn tăng âm thanh ấn tăng âm thanh là tăng Đấy, anh em nhìn cho mình nhé anh em để ý cái phần số người chơi không đây này nó nằm ở đây này đấy, anh em nhìn 5 người tăng này đấy ấn tăng âm lượng là nó sẽ tăng người chơi giảm âm lượng là giảm người chơi đấy 6 người 5 người ok 4 người ok đấy chơi thì à, đi chơi thì anh em tắt cái màn hình đen xì đi như thế này này nó vẫn báo bình thường cho anh em thôi đấy mà báo còn rất là nhanh và hiệu quả nữa em nhìn này bốn người chơi đúng không ạ mình để bốn người ha xin lỗi anh em ấn nhầm thoát ra rồi đây tại là <coughs> chơi thử nên nó chỉ có thời gian là mấy giây thôi anh em ạ nên mình sẽ à, tắt màn hình đi nhé anh em nhìn này tắt màn hình đi Đấy. Đấy, cầm bài trên tay động báo này. 4 đúng không ạ? 1 này, 2 3 4. Nãy mình chọn 4 người chơi nhé. Bài điểm. Đấy, anh em nhìn này 7 điểm thôi cũng là to nhất ở đây rồi Đấy, anh em nhìn điểm số thì anh em biết đúng không ạ Đấy, rất là đơn giản thôi còn có chi tiết à, còn có gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình đây này 0844 17 từ quý 9 hoặc là anh em có thể à, à, kết bạn Zalo với mình hoặc là comment xuống phía bên dưới Đấy, comment xuống bên dưới số điện thoại nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho anh em ngoài ra thì à, anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử bên mình thì hiện đang có hai cơ sở đó là ở bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông thì anh em ở gần cơ sở nào thì hãy đến cơ sở đó đấy à, anh em lên trực tiếp cơ sở thì sẽ được gặp những người thầy người thợ ngoài được test thử trực tiếp cái sản phẩm này ra thì anh em còn à, được gặp những người thầy người thợ người ta sẽ hướng dẫn anh em cụ thể hơn cái cách chơi làm sao cho nó hiệu quả đúng không ạ Đấy. anh em nhà xa không lên được thì kết bạn qua Zalo mình sẽ ờ, trực tiếp hướng dẫn qua Zalo cũng rất là đơn giản thôi thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin chào anh em